miền dài hoang vu mây tối trên trời cao hàng rưỡi hơi thuyền neo bên sông vờn bay vắng người bình dình lan ra dịch lan ra gieo cái chết cho con người chúng ta